Chúng mình cùng tìm hiểu. Cô có hình vuông A, B, C, D. Hình vuông này có các cạnh dài bằng nhau và có bốn góc vuông tại các đỉnh A, B, C, D. Như vậy đây là đặc điểm mà chúng giống với hình chữ nhật. Hình chữ nhật có bốn góc vuông thì hình vuông cũng có bốn góc vuông. Điểm khác biệt giữa hình vuông và hình chữ nhật đó là hình chữ nhật có hai cặp cạnh dài bằng nhau, hai cặp cạnh chiều rộng bằng nhau, còn hình vuông thì cả bốn cạnh chúng đều bằng nhau. Đây, cạnh thứ nhất AB bằng cạnh thứ hai BC, bằng cạnh thứ ba là cạnh DC và cuối cùng là bằng cạnh cuối cùng là cạnh AD. Các con thấy không? Hình vuông có bốn cạnh bằng nhau và phải có bốn góc vuông. Nếu thiếu bốn góc vuông thì chưa chắc hình đó có bốn cạnh bằng nhau đã là hình vuông đâu. Ví dụ hình thoi có bốn cạnh bằng nhau nhưng chúng lại không vuông góc. Các con chú ý nhé. Hoặc là đôi lúc hình bình hành, người ta cũng cho bốn góc cạnh dài bằng nhau nhưng chúng lại không có bốn góc vuông. Vì vậy, hình vuông các con phải nhớ là có bốn góc vuông và có bốn cạnh dài bằng nhau. Bây giờ, để từ tay các con, cô trò mình cùng tìm hiểu xem hình bên có mấy hình vuông nào và đâu là các hình có hình vuông. Cô có hình vuông trong các hình sau, hình 1, hình 2 và hình 3 cho cô biết đâu là hình vuông. Nào, A hay B hay C? Cô giáo xin chúc mừng các bạn đã lựa chọn đáp án B. Đó chính là hình 2. Hình 2 là hình vuông các con ạ. Bởi vì chúng có 4 cạnh dài bằng nhau và chúng có bốn góc vuông ở các vị trí này đều là góc vuông. Riêng hình 1 và hình 3 thì các con nhìn thấy bốn góc của chúng đều không phải là góc vuông.